Xin chào tất cả các bạn Rất vui vì à, được gặp lại các bạn nhé Trong video ngày hôm nay Mình à, xin à, giới thiệu đến các bạn một cái chủ đề hoàn toàn mới Và nó sẽ là một cái xu hướng Và nó sẽ hot trong năm 2020 Đó là chủ đề về local guide nhé Và các bạn ấy, có thể kiếm tiền được bằng local guide thì mình sẽ chia sẻ các cái đây là các cái nội dung mà hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn thứ nhất đó là logo gai là gì thứ hai làm sao để trở thành một cái thành viên của logo gai và thứ ba ấy, là vì sao bạn phải sử dụng logo gai và thứ tư ấy đó là cái điểm logo gai được tính như thế nào và thứ năm ấy là cái, từ cái điểm đó thì cái cấp độ logo gai nó sẽ quy đổi ra sao và thứ sáu ấy, đó là cái lợi ích của cái logo gai cấp cao và cái cách kiếm tiền của logo gai như thế nào và thứ bảy đó là cái cách đăng ký để trở thành một thành viên của logo gai thì đầu tiên ấy logo gai thì chính là một cái cộng đồng toàn cầu gồm những người đi khám phá này họ đánh giá bằng họ viết cái bài đánh giá này chia sẻ ảnh này thêm hoặc chỉnh sửa một cái địa điểm này họ đi họ kiểm tra xác nhận cái thông tin thực tế của một cái địa điểm một cái cửa hàng một cái doanh nghiệp của bạn trên Google Maps thì mình sẽ ví dụ cụ thể cho các bạn nhé mình ví dụ như mình à, vào Google Maps đúng không các bạn ví dụ như có cái địa điểm này đây ví dụ mình đang sân bóng định công nhá thì đây này hiện tại họ đang có 243 cái đánh giá tức là những cái đánh giá này là của các thành viên của Google Guide đấy đây mình sẽ đi xuống đây ví dụ như cái bạn uh, Nguyễn Tuân này này bạn ấy đang uh, là một cái thành viên của logo Guide và cái bạn này ấy, chuyên đi đánh giá uh, các cái địa điểm đó họ cái bạn này có thể đánh giá bằng hình ảnh này bằng cái bài viết này hoặc là cái ờ, à, video này đấy thì ờ, đó người ta gọi là một ờ, local guide thì tiếp theo ấy, thì làm sao mà để trở thành được một cái thành viên của local guide thì trước hết ấy, bạn phải có được một cái tài khoản Gmail và sau đó ấy, thì bạn kiếm được cái điểm cũng như là cái cấp độ bằng cái cách là bạn đi đánh giá này chụp ảnh này chỉnh sửa này cung cấp các thông tin trên Google Maps đấy thì bạn sẽ nhận được điểm và cái cấp độ tương ứng và vấn đề thứ ba ấy, đó là vì sao bạn phải sử dụng local guide thì giống như mình vừa bảo ấy là local guide chính là một cái cộng đồng toàn cầu trên Google Maps và nó hỗ trợ trực tiếp cho cái Google Maps đó giúp cái địa điểm này cái doanh nghiệp của bạn lên được tốt tìm kiếm trên Google đây mình à, ví dụ nhé ví dụ như mình tìm về tranh đá quý đúng không các bạn thì đây đây là chính là gần như là một cái top trên Google đấy các bạn thấy nhá đây là một cái Google map và à, cái tranh đá quỹ này này cái tranh Tân Phú này họ đang đứng top trên Google này thì nó chỉ sau những các cái bài quảng cáo đây đúng không các bạn thì cái này bạn không phải mất tiền quảng cáo nào cả chỉ cần bạn làm sao mà đưa link top Google link top của cái này thôi này thì có rất nhiều người à, có rất nhiều các địa điểm nhá nhưng mà tại sao mà chỉ có một hai ba cái người lên top thì đó là đó là một cả là một cái, cái, cái vấn đề mà các bạn mình dần dần mình sẽ giới thiệu à, hướng dẫn đến các bạn nhưng mà hôm nay thì cái chủ chủ đề à, chính ấy, đó là logo gai nó nó trực tiếp có vai trò quan trọng để cho bạn lên tốt được cái Google này đấy thì ngày nay cái Google Maps ấy, như các bạn cũng đã biết ấy, thì nó không còn là à, chỉ để mà chỉ đường nữa và nó chỉ là cái mảnh đất mà vô cùng màu mỡ trên internet đây ví dụ mình vừa giới thiệu là nó thứ nhất là nó có thể giúp bạn là bán được nhiều cái hàng từ à, cái online với cái chi phí là không đồng và nó dễ dàng tiếp cận được các khách khách hàng tiềm năng các cái khách hàng mà gần cái doanh nghiệp của bạn thì à, vậy thì à, cái điểm của logo gai được tính như nào thì sau mỗi lần các cái bài đánh giá này một cái ảnh này và mỗi cái khi mà bạn thêm một chỉnh sửa đường này thì họ sẽ cho bạn các cái điểm tương ứng ví dụ như cái bài đánh giá của bạn thì họ sẽ cho bạn 10 điểm cho mỗi bài đánh giá ví dụ như cái ảnh thì ờ, bạn họ sẽ cho 5 điểm cho cái mỗi mỗi cái ảnh đó thì từ các cái điểm đó nó sẽ quy ra được các cái cấp độ tương ứng mình ví dụ là cấp 2 thì sẽ được bạn sẽ bạn phải được từ 15 điểm trở lên cấp 6 thì bạn phải được 1.500 điểm trở lên thì để mà à, có được cái cấp 1 đến cấp 5 ấy, thì nó đơn giản lắm các bạn bạn chỉ cần chụp à, một vài địa điểm thôi và các bạn chụp nhiều ảnh vào thì để cho nó à, để cho các bạn nhanh được cái cấp hơn đó là cái bí quyết ừ, làm sao để bạn tăng cấp thì mình thường làm ấy đó là mình chụp thật nhiều ảnh vì mỗi cái ảnh là các bạn sẽ được 5 điểm mà các bạn nhé nhưng mà từ cấp 6 đến cấp 10 thì nó sẽ khó hơn vì yêu cầu nhiều điểm hơn đó là cái cấp logo gái tương ứng các bạn nhé vậy thì bạn đạt các cái cấp thì à, nó có lợi ích cái gì và logo logo gai cấp cao này có lợi ích gì thì tại sao bạn không ở cấp 3 mà tại sao lại lại cần phải đạt ở cái cấp độ 8, 9, 10 chẳng hạn thì đây là một số nội lợi ích của logo gai cấp cao thì thứ nhất đấy về cái lợi ích của logo gai cấp cao ấy, đó là đề xuất cái địa điểm và sửa bản đồ trên Google Maps ấy, của bạn ấy, sẽ được ưu tiên và xác nhận nhanh hơn khi mà bạn tạo cái Google Maps ấy, thì nó sẽ rất là dễ dàng giúp bạn tiếp cận được khách hàng tốt hơn bán hàng hiệu quả hơn và dễ dàng xếp được ờ, cái tốt trên Google Maps và khi bạn tạo một cái tài khoản Google ấy có level cao thì khi mà cái cái comment ấy, hay cái bình luận ấy sẽ giúp bạn cái bản đồ nó uy tín hơn và cái tiếp theo đó là khi mà bạn có được cái cấp độ tương ứng ví dụ như là từ cấp 6 đến cấp 10 thì Google sẽ mời bạn tham gia một sự kiện là kết kết nối cộng đồng tại Mỹ đấy và rất nhiều người uh, đang uh, hướng đến uh, cái này hướng đến là họ sẽ tham gia cộng đồng được à, Google à, mời đi tham gia sự kiện và tiếp theo mình sẽ sẽ nói về cái cách mà các bạn kiếm tiền với local guide như thế nào thì thứ nhất ấy, là với các những người có local guide cấp cao ấy, thì cái chủ doanh nghiệp này họ sẽ tìm đến bạn họ sẽ thuê bạn để đi đánh giá cho cái doanh nghiệp của họ để cho ờ, cái doanh nghiệp của họ uy tín hơn nó có thể xếp top tốt tìm kiếm trên Google tiếp theo thì à, khi mà bạn có được cái level nó cao ấy thì bạn có thể bán được để lấy tiền mình ví dụ nhé là cái cái um, local gai cấp 6 thì bạn sẽ bán được từ 2 đến 400 cấp 7 thì bạn sẽ được bán được từ 6 đến 800 cấp 8 thì các bạn phải bán được từ 1 triệu đến triệu 2 rồi cấp 9 là 2 triệu rồi cấp 10 là từ 3 triệu trở lên đấy là một cái cách kiếm tiền là trên um, với uh, logo gai. thì vậy thì cái cách đăng ký và để trở thành một cái thành viên của logo gai như thế nào và đây là cái cách đăng ký các bạn nhé thì mình sẽ thực hiện bằng các cái thao tác trực tiếp để cho các bạn dễ hiểu hơn và thực tế hơn thứ nhất đấy các bạn mở cái trình duyệt lên các bạn à, vào à, Google nhé các bạn à, gõ Google Maps đi sau đó các bạn kích vào Google Maps trên cái góc trái của màn hình ấy, cái dấu mà có ba gạch này này các bạn kích vào và các bạn hướng đến là cái đóng góp của bạn lúc này thì Google sẽ hỏi là nhận phần thưởng cho những đóng góp của bạn bằng cách tham gia logo gai thì các bạn hiện tại mình đang có không không đóng góp nhé thì các bạn tham gia bắt đầu thôi bắt đầu và tiếp đó các bạn sẽ chọn cái thành phố của bạn nơi bạn đang ở ví dụ như mình ở Hà Nội chẳng hạn Hà Nội thì ở đây nó có hồ hàng kiếm Hà Nội này bạn tôi đã đủ 18 tuổi và tôi đồng ý tham gia các nguyên tắc trên này tôi đồng ý nhận mail từ chương trình logo gai này đấy các bạn xác nhận đăng ký nhé và lúc này bạn là chính thức trở thành một cái thành viên của logo gai rồi các bạn có thể bỏ qua tiếp tiếp theo thì các bạn có thể bỏ qua hoặc là tiếp tiếp tục thì tùy bạn đấy thế là xong rồi thì họ sẽ hỏi là um, cái cuối cùng ấy thì là họ sẽ hỏi là bạn uh, có thực hiện cái uh, đóng góp đầu tiên hay không thì có, bạn có thể chọn một cái địa điểm để đánh giá bất kỳ thì tùy các bạn nhé nhưng mà thôi mình xong đi thì mình ví dụ như mình à, vào lại Google Maps và tiếp theo này mình vào lại Google Maps nhé mình à, đang muốn đánh giá một địa điểm nào đó thì các bạn tìm ở đây các bạn tìm ở đây nhé để đây đánh giá hoặc là các bạn có thể tìm à, ngay tại trên cái Google Maps này nhé ví dụ như là cái sân bóng này mình kích vào nhé địa điểm là sân bóng sân bóng định công này các bạn hướng đến à, để mà đánh giá được à, cái sân bóng này này thì các bạn sẽ hướng đến thêm bài viết thêm bài viết các bạn nhé tiếp theo thì các bạn đánh giá bằng à, các cái sao mình cho 4 hoặc 5 sao thì tùy bạn nhé thì mình cứ cho là 5 sao đi 5 sao nó uy tín hơn rất là nhiều và chia sẻ bình luận một cái gì đó sân bóng đẹp chẳng hạn sân bóng đẹp giá rẻ và tiếp theo mình tăng ánh vào chọn các ánh vào ví dụ mình chọn bất kỳ đi bất kỳ cái ánh này đi thì các bạn nhớ cái đến cái mục này thì các bạn thêm nhiều ánh vào nhé tùy các bạn thôi bao nhiêu ánh thì tùy các bạn và xong rồi nhá thì các bạn này chọn xong nhé xong đăng Đấy, cảm ơn bạn đã đánh giá Thế là mình đã xong rồi đấy Và xong Thì hiện tại cái điểm của mình à, Nó sẽ như này đây Đây là cái điểm của mình chờ một chút nhé Nó sẽ reset lại Đấy các bạn thấy không Được 10 điểm, 11 điểm rồi nhé 11 điểm này đó là của một cái bài đánh giá và nó đây nó thiếu thiếu cái ảnh đấy các bạn nó chưa cập nhật hết nhé đấy thì cái điểm của bạn cứ tích góp dần dần như thế và đó là cái nội dung bài hôm nay mình à, à muốn à, chia sẻ đến các bạn nếu à, các bạn thấy cái bài này nó uh, mang lại giá trị cho bạn thì các bạn hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ để mình uh, có được cái động lực hơn để làm ra nhiều cái video tốt hơn cho các bạn nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn